mạnh mẽ và kiên định. Nỗ lực không ngừng nghỉ. Kiến tạo giá trị bền vững bằng tình yêu và trách nhiệm. Dựng xây cho tương lai. Phát triển cùng đất nước. Thaco chúc mừng năm mới 2021 và Xuân Tân Sửu. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối ngày thứ năm ngày 11 tháng 2 tức 30 Tết. Chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. 28 phụ huynh và học sinh tại điểm cách ly trường tiểu học Xuân Phương Hà Nội vui mừng khi được trở về nhà đón Tết, nhưng vẫn còn 100 học sinh, phụ huynh, giáo viên đang tiếp tục cách ly tại trường đoàn kết đồng thuận và đồng lòng thử thứ sức mạnh đã giúp Việt Nam vượt qua một năm với rất nhiều khó khăn và sẽ tiếp tục vượt qua thách thức trên đường tới đích. Tết đang đến rất gần với Trường Sa. Tết của những người dân, người chiến sĩ bám đảo, bám biển có tình quân dân ấm áp, có sự vững vàng tinh thần và ý chí nơi đầu sóng ngọn gió. Dù có những khó khăn do dịch bệnh, bà con người Việt tại Mỹ vẫn sẽ chia nhau để có được một cái Tết truyền thống trọn vẹn nét văn hóa và bản sắc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đón mừng năm mới Tân Sửu 2021, vào sáng nay, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit đã điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhất là trong thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Tổng Bí thư, Thủ tướng Thonglun Sisulit bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, khi hai đảng cùng tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc của mỗi đảng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam – sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng Bí thư, Thủ tướng Thonglun Sisulit mới đây đã gửi điện chúc mừng ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa 13, Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Toàn